nguyên một đàn luôn lạnh quá sủi bông có con đực sót lại đấy thế rồi có một con sót lại chuẩn đầu đàn luôn nhá xuống xuống thế không như nào không nhìn máy anh này cái bản đuôi to phết chiến con rú này cơ mà quá lạnh cái bản đuôi to phết đàn nó chạy đói rồi nhỉ đàn bay đấy rồi thì quay cả đàn đủ nhảy xuống dưới rồi tí bay xong rồi quay nguyên đàn cho anh em xem không dưới 50 con bay về đây mẹ sợ bọn này đi cùng ấy. Đối địch mẹ what the fuck Nó đâu rồi Ở Đấy, vẫn ở trên cây Đừng bỏ nhá Đấy, anh em nghe thấy à, tiếng kêu đông không? sợ nó bỏ đi theo đàn mình nhung sang đây thật à sáng đi thật rồi đang bấy chào màu đầu đàn đấy anh em ạ đồng lắm một đàn năm sáu chục con lát mình quay cả đàn nó cho anh em xem nhé trời lạnh lắm nên là bọn nó đi theo đàn hết anh em ạ đấy thấy chưa bay lên đằng sau như mũi tên kìa quay cho anh em xem luôn đấy đấy con này đấu thì kệ nó đâu đi đấy cả đàn luôn đấy, bay rồi bay rồi bay rồi dưới ruộng còn một đàn luôn đấy chuẩn cho màu đầu đàn luôn nhá đấy này ruộng con không em hả con không chả thấy cây cải quay tiếp con này cái bơ ấy, cái con đầu trắng ấy. sun c a p c a p bích gì ừ, hiểu mà đằng sau ra cũng đấy mồi ăn đấy lên mà tranh ăn đi di chuyển là không được rồi này đấy cả đàn bu lại đi lại tiếp tục ờ, xuống vào ruộng sống vào ruộng lắm quái gì nhỉ đồng lắm mồi mình hết hót luôn xem phải định sang đây không phải định sẵn không hả rắn thế nhỉ đấy lên mà đánh đi quay cả đàn nó cho xem còn hay hơn là quay đấu một thời gian lại con nào con rừng á nhập cánh lấy nó đâu nó chả thế toàn đi giọng kép cơ mà trời uhm. thèm chuối à đồng vái đồng vái bay lên như tên lửa này không à còn à, à, chơi cánh với cả da à, rộng kép nhá nên mình bấy cành này này đấy nên mình bấy cành này nhá để bấy cành này nó chơi một lúc nó bỏ đi xong rồi giờ phải đổi sang cành này giới thiệu lại cho anh em biết đây cũng nhấp nhấp cánh này suốt này nhưng mà nó căng hơn giờ lạnh hơn rồi nên là không căng được mồi với mới hót lại này. lạnh lắm Bù đông thì chú ý nào cho anh em xem cả đàn nó nào đông lắm mà nó bay sang đi nhìn không thấy là hết sẽ ghép luôn cái clip uh, nó đấu ở cây hồng ra giọng kép với clip này luôn nhé vì nó là một mà có ý định đá chưa bọn này thích xuống ruộng này chắc phải đặt đất đánh như chóe mới nhanh còn này nó lại xuống rồi Trên Mình phải múc lại cơ à. mà yếu rồi, lạnh lắm Con này nữa là thôi, xong, chết Toán này nhảy mới chết này, phát này nó nhảy dưới lên Mồi đánh lại là xong ấy mà Này Mồi đánh lại nó vòng phát cầu chết Đông nhỉ. chắc phải năm sáu mươi con Đấy, quay xa xa như thế thấy đàn nó bay lên đấy mồi chiến ấy lạnh quá hình có con đeo bay được đâu Đây, nó rơi xuống này mấy con khuyên kia có bay được đâu con này đeo lên được rồi kệ bấy xong á chạy xuống đi thịt mẹ nó nó đâu rồi lại về rồi đấy xin mây thế nhau xuống ruộng biết ruộng có cái gì nhiều này đó đấy sang đây đi đấy sao mà đánh được đấy đứa lưỡi chuẩn bị đánh này đang lấy đà đấy nhìn nhìn nhìn nhìn chuẩn bị à, rắn mất đầu này đầu đàn mất chủ này nhìn nhá một hai ba thôi Đấy nó lấy đà rồi Hôm chắc phải đặt xuống bờ ruộng Mẹ kiếp Rảnh háng đấy Bay cũ ra ngoài Mày có lại Ui ui vào lồng luôn này Nó bay về vào lồng luôn Nhưng mà lại ra rất tiếc đây đàn đông lắm đây, bay như mũi tên luôn này chắc phải đổi cành cho xuống thấp tí hoặc là đá đất như chơi than giờ mình ra đổi nó lại đi mẹ cùng đàn thì thôi nhục éo đổi nó kệ không được thôi giờ đổi chắc nó bỏ đấy đà rồi mà lại không đánh mọi anh em nghe thấy tiếng chim có đông kinh khủng không đủ thứ giọng luôn đầu trắng này chào màu vàng chào màu xanh chào màu mú này. thì làm gì lấy cái làm gì đâu nhưng mà đời đẹp thôi sẽ quạt mà vào lồng thì chán lắm bố khỉ Con này hành anh em mình hết pin luôn Chuẩn hết pin này Thì em chắc phải treo cành nó nhấm để nó xả trên xuống Cũng không nhanh đâu, được tầm tiếng dưới hai tiếng Quay liên tục thoải mái thoải mái đi giờ mà anh ra chỉnh có khi nó còn bỏ ấy. chim đi đàn mình lạnh nói chim mà không cả bay được ấy mấy có một con không bay nổi lên đấy đúng rồi phát sang nữa mày chết ra đồi cành nhỉ Trời, đấy, vào thế đấy Nào bố khỉ nhà mày lại sang cành kia điên này rồi Đấy chúng nó xuống ruộng à Cứ bay qua ống kính thế này インコフフフ cứ bay qua ống kính như này ngại thế phải vợ không đây phải vợ lên mà đánh đi nó ghép lại thì cũng là tiếng tiếng dưới hai tiếng tua chán tua chán <laughs> clip dành cho những ai à, kiên nhẫn và có thời gian xem lại vào lồng nữa ạ mồi phải nhảy ra đánh cơ Ngồi, đánh đi Nó trong lông mày kia Đấy, đánh lại, đấy, chuẩn Chuẩn rồi Đừng ra Ra này Ô ừ. khỉ Đánh lại như vậy mà không cố lên thế nào Không đúng hướng nào Quay vào trong nó bật vào cành cây Đây này, cái cành nó nhấm sập là cành này này Thấy không? cành mà nó vào thế có phải là nó nhảy từ dưới lên đâu cành mà nay nó lấy đà ấy chứ không phải là cành hiện tại chuẩn bị đến hồi kết rồi nhảy lồng mấy phát thế này chết chắc sợ lâu mẹ máy hết pin thôi đâu <laughs> dạ. dạ. con kia đóng vào cái sổ sạc kia mà trên của máy cáp rồi ok không sợ nổ à đâu được pin nó nóng pin năm nghìn mà không nổ á nó hút hết điện ra nó có nổ đâu Nên anh ra sự nó bỏ ấy. Điên. Nào, tiếp nào. Đấy, nên cành trên này mới chuẩn này, bắt đầu lên này. phát nữa mấy cái cành kia Úi giời ơi Bay ra đây rồi tiếp tục bay không phải canh ngoài này vốn ở trên này này đàn nó đi thì nó cứ cứ đi thôi đây nè lại xuống à đấy nó lại xuống ngay đi đâu được quấn lắm rồi đấy lại xuống này <laughs> lại trên cành rồi con này là chắc chắn không bỏ này sợ đàn di chuyển thôi làm gì chuyển rồi này cành thế đây múc đấy nắm lại mò sang kia sợ đời không quay nữa nghe điện thoại lại cho nó sập tự nhiên nha anh em tiếp tục nhá mấy mình bấy cạnh bờ ruộng ấy giờ di chuyển sang đây rồi phát đầu tiên là bấy ở cây hồng nhá phát thứ hai là bấy ở cây ổi gần bờ ruộng con này chắc chết lên đây lên ngồi cạnh anh đầu đàn đấy đây đấy bên trái này nè không động ngoài nhà được không cần nấp đâu con này nó nhờn người rồi không nhìn à lạnh phát chết <laughs> lạnh chim không bay được cơ mà lên lên lòng ôi giời sáng lồng sáng lồng luôn đi úi già mày không chạy được mái đâu không chạy được mái đâu này nó ngứa hơn đấy không mày game liếc đi xem đi ok nhá thôi rồi nhá anh em đầu đàn ấy đấy mình à, bấy lần đầu ở cây hồng nhá lần thứ hai là bấy ở cây ổi gần cái à, bờ ruộng ấy cả đàn nó xuống ruộng luôn đây giờ mình à, ra lấy chim xong rồi quay từng cái chỗ mà mình đá bấy nó cho anh em xem mẹ bướng à vẫn còn nhiều đồi lắm hót âm. đây, đấy vẫn còn một con đang hót này ở đây sắp rơi vào mắt lồng khóa rồi bố ạ lồng khóa thế này lồng khóa thế này thì <laughs> phải ra vào mắt đây mình sẽ ra quay cho anh em xem mấy mình bẫy ở vị trí nào nhiều cả đàn nó hết rồi đấy nhiều loại chim lung tung lắm hết nhé hết chạy nhá chèo chèo cái gì bấy ở đây này Lần đầu tiên là bấy ở đây Lần đầu tiên là bấy cành này Lần đầu tiên bấy cành này nhá Lần tiếp theo là Di chuyển sang cây ổi này Đấy, di chuyển sang cây ổi này nhá Xong này nó di chuyển xuống ờ, dưới ruộng Các kiểu các kiểu Ok nha anh em đây còn nhiều đực lắm kinh lắm này Đó, in in kiểu ảnh số bài lạnh quá mà dồn giá nhỉ mai ngày kia là tết rồi mai ngày kia kéo bấy nữa <laughs> cho bọn này ăn tết mày khốn này lắm hay lắm hay lắm cho một bãi clip này chắc phải tiếng ờ, còn mình cái hot ghế phải qua một đôi nhiều lắm theo đôi kia mới phải còn đậu cành hơn một đôi ok nha anh em